thì tiền nhiều mà thì kiểu tiền nhiều mà rồi sao tiền nhiều sao thì chia tay bạn gái không tất nhiên là không rồi tại vì có thể lấy tiền nhưng mà xong rồi vẫn nói chuyện với bạn gái lại rất bình thường Xin chào mọi người, chúng tôi là JYK World Hiện tại chúng tôi đang quay show Trái Cam Mọi người đang ờ, trong một cái vai là xã hội đen Hãy xem chúng tôi sắp làm gì nhé à, siêu đi gần đây chắc đây là bạn gái con dạ bạn gái con à, <laughs> hay quá à, chuyện nói chuyện với bạn gái con chút à, có gì không chú à, làm quen tí thôi không có gì đâu My à? My bao tuổi à? Dạ. Ừ. Nhà My đâu? Cô dạ. nhận. À, con à, chắc nói chuyện con mở khẩu trang đấy. Dạ nhạy cảm lắm chú <laughs> dạ đâu có gì đâu sao Để chú coi cái mặt con thế nào <laughs> Dạ, con ngỡ con đeo lại Ok ừ, Xin <laughs> à, My đang làm ở đâu My? chú cũng à, có tìm hiểu à, về gia đình con cũng có biết chú chắc nghĩ là con à, không hợp với cháu chú đâu à Tuấn Anh con đưa chú cái túi à, thì nói thật thì nha à, trong đây thì có một số tiền chắc là cũng khoảng ờ, một năm làm việc của con á, còn nhận à, rồi chia tay với với thằng hùng á, chứ nghĩ là con à, gia đình sẽ không không không, không đồng ý ừ. thì bình thường với chú anh chú chia tay thì đã con nói chuyện lại với anh sinh thì tính tiếp à. nhiều khi anh sinh cũng không chia tay con đâu làm gì được à thì uh, với với với với gia đình thì cũng luôn là mong nghĩ là cho cháu mình cho con mình à, tìm được một người bạn à, hay là tìm một người vợ nó nó, nó, nó phù hợp đó. thì à, cũng chấm cho nó một cô <laughs> cho nên là à, chú cũng muốn nói cái ý của gia đình như vậy à, thì à, con nhận nhé ừ, con không nhận nhưng mà thì lại con nói với anh sinh đó mình xin chia tay thì cũng chia tay thôi à tức là con muốn nói chuyện với thầy sinh à. rồi con xuống nói chuyện với anh sinh có gì anh sinh về nó lại gia đình chú thì gia chú giải quyết sao rồi cảm ơn con con xuống mà cửa cho cho cho ừ. con không nhận hả dạ. lên xe nói chuyện tí ha biết Ngọc lâu chưa? Dạ cũng gần hơn một tháng rồi. Tháng? Dạ. À, cậu tên gì? Dạ con tên Huy Huy dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 21 21? Dạ. Mà đi làm chưa? Dạ con vẫn còn Nói chung là con vừa học vừa đi làm Đi học rồi cứ làm thêm Chắc là cũng hơi cực ha dạ. à, Nhà ở đâu? Dạ quê con thì ở Quảng Ngãi Con học xa trong đây Có học trường nào? Dạ đại học thể dục thể thao Đại học thể dục thể thao ừ. bây giờ nói thẳng nhé à, một tháng lương một con bao nhiêu dạ. nếu mà tùy tháng thì lương ổn định triệu vậy thì chú nghĩ là triệu tiền lương một con á cũng đủ cho con dùng nữa thì ờ, làm sao mà con lo cho bạn gái hay là lo cho vợ con sau này à, thôi bây giờ nói thẳng thế này nha à, lúc ờ, lúc chú còn trẻ như con á chú cũng dùng dao dùng ấy nhiều lăn lộn vào đời nhiều cho nên là chú nghĩ là mỗi người sinh ra có thứ tự nhưng mà biến mất thì không có số thứ tự đâu con hiểu chứ chú nghĩ là con ờ, không có xứng với lại chú cũng muốn con quen với Ngọc đâu nó còn ừ, con gái của chú nó còn nhỏ để cho con đi học Tuấn Anh đưa cho cái túi à, cậu còn đi học thì là học cho nó ờ, tới nơi tới chốn trong đây có một số tiền à, ờ, 100 triệu để cậu dùng và tôi muốn là từ nay cậu không là quen với con gái tôi nữa cậu không đủ tư cách để con quen với con gái tôi đâu à, lấy tiền rồi biến mất khỏi mẹ ngọc nhé sao con làm được nhiều tiền nhưng mà sau này con nhất định con sẽ lo được cho Ngọc <laughs> uhm, tôi nghĩ là khó lo được đấy với lại nhà cậu ở Quảng Ngãi nữa thì làm sao bây giờ là lo cho thêm mình còn chưa xong thì làm sao mà lo cho người khác tại vì trước mắt con á, thì con nghĩ là con còn đi học với đi làm vậy thì có thể là con tự lo cho bản thân con được nhưng mà chưa lo được cho Ngọc nhưng mà con nghĩ nếu mà con học xong rồi con có thể lo được cho Ngọc này nọ à, vậy thì bây giờ à, tôi đề nghị thế này cậu học cho xong trong thời gian cậu học cậu có thể đi làm thêm nhưng mà trong thời gian học cậu lo học và không gặp con gái đâu nữa sau khi tốt nghiệp xong đi làm có tiền rồi quay lại gặp tôi ok xem quyết định của Ngọc như thế nào có thể là à, tôi sẽ nói nó là nó cũng lo học nếu mà cậu yêu nó thì cậu cũng phải lo cho nó lo yêu đương rồi làm sao mà học thời gian đâu mà học cho nên là bây giờ cậu cũng phải nên suy nghĩ cho nó để nó học cho tới nơi tới chốn cho nó tốt nghiệp ra trường làm có tiền rồi lúc đó tính đồng ý không à, có khó khăn thì cứ nhận không sao cả ha đâu có gì đâu mà không nhận cậu nhận đi à, trang trải việc học với lại à, không phải đi làm thêm sau khi lo xong công việc rồi thì à, lúc đó gặp tôi dạ. cái đây con thật sự là con nhận không được con muốn là tự con làm ra con tiêu đồng tiền của con thì con thấy thoải mái hơn nhiều còn cái tiền đây là ừ. vậy thì à, cậu không nhận cũng được nhưng tôi nói lần cuối là trong thời gian cháu nó còn đi học thì không quen không gặp nữa nhé khi nào học xong ra trường có làm việc làm việc xong rồi lúc đó là tính ok vậy đi ha rồi, Tuấn Anh mở cửa Còn nhận Con à, Nói chuyện với con chút xíu <laughs> Đây. À, Thục Anh Con nói chuyện với trợ lý chú một chút, cậu một chút ha Rồi à, làm quen tí thôi không khác gì đâu đây đây à, mình lên xe nói chuyện 5 phút mình nói 5 phút thôi còn còn qua bên đây đi con sao đâu là trên cho chán mát với lại ngoài con tên gì dạ con tên an an hả dạ. con bao nhiêu tuổi rồi dạ con 18 18 à, à <laughs> như vậy là còn đi học hả con à dạ không năm con 19 à Đúng. Dạ. nhưng mà con còn đi học hả ừ. con quen với thằng tập nhà cậu đâu chứ dạ con với bạn mình uh, ờ, chơi từ hồi nhỏ à. chơi ở đắk lắk à đắk lắk chú là ờ, à, là cậu của nó là cậu của thằng Tấn con à, quê Đắk Lắk là con lên đây học à, đại học dạ ừ, đó, như vậy là mới học năm thứ nhất dạ. Ừ. rồi à, ở trong này là con ở đâu dạ con ở Phan Xích Long Phan Xích Long Phú Nhuận dạ. Ừ. à, đây là chị Trục Anh trả lý của chú dạ. rồi con đi học rồi có đi làm thêm gì không dạ con ở nhà bán đồ bán đồ chắc là online thu nhập thế nào con dạ cũng cũng ổn ừ. à, nói thật thì à, cậu cũng đã tìm hiểu gia đình con à, chắc là cậu thấy à, gia đình à, không muốn lắm đang làm quen với lại à, cháu chú đâu dạ, ừ. thì à, con thích là một chuyện nhưng mà còn gia đình nữa dạ, rồi gia đình à, Ừ, nhưng mà cậu thì thấy con không có hợp dạ, ừ. mà Thục Anh còn dạ. đưa cho cậu còn đưa cho dạ. túi này ừ. à, bây giờ thế này nhé à, gia đình không muốn con quen với với hình tâm ở trong đây à, có số tiền gửi con bốn con là chia tay với anh Tâm đi nhé trong này có 100 triệu gửi con ừ. cậu nghĩ là con cần con phải cần tiền chứ dạ. con có thể là, là sử dụng để đi học con không phải bán online nữa cực khổ cho con nói một chút ừ. à, thực ra là mẹ của anh Tâm nó cũng cho nên đã nhờ chú mấy lần nhưng mà cũng khó để gặp tại vì tâm không muốn không muốn cho chú gặp cho nên hôm nay vô tình gặp như vậy thì cũng tiện chứ ừ, nó không thì chắc là, cũng không có gặp được không cho nên là được. thôi nói một lần ừ, gia đình à, cũng có ờ, chọn tâm cho một à, cô khác gia đình à, tương xứng hơn cho nên là cái này là 100 triệu gửi con à, con có thể là sử dụng cho việc học à, rồi bây giờ chia tay tay thì để đó là chuyện của tụi con đó chia tay thì trong em đẹp thôi chứ con cũng không cần tiền nữa vô dạ, cái này để con nói chuyện lại tâm ừ nhưng mà thì con nói chuyện thì cũng được nhưng mà gia đình thì không đồng ý đâu nha ừ. à, à, con con cứ cầm đi dạ con tại uh, chia tay là chuyện của con để thấy con với tao nói chuyện xong rồi con sẽ đi học hay là, là đi làm rồi ừ, con vẫn đi học vẫn đi học như vậy là chưa có làm ra tiền ừ, có đi làm thêm thì vẫn có một chút để tiêu xài một tí ừ, tí thôi dạ. à, một tí thôi thì làm sao mà đủ để à, đưa bạn gái đi chơi đi nhà hàng ha à, rồi à, quen với con gái tôi rồi cái tính là là là là, là tiến tới gì đâu và bây giờ mới còn đi học thì chưa có làm ra tiền thì làm sao à <laughs> tại sao lại không đặt nặng con gái của tôi đẻ đây tôi phải lo cho nó chứ à thôi bây giờ nói thẳng như thế này nha nói thật thì tôi cũng đã tìm hiểu gia đình cậu rồi uhm. tôi không muốn con gái tôi làm quen với cậu đâu cậu chưa đủ tư cách để làm con làm bạn trai con gái tôi tuấn anh yeah. Dạ. đưa tôi cái túi bây giờ nói thật như thế này ha lúc tôi còn trẻ đó như cậu á tục đã, đã xài dao thường xuyên mọi người sinh ra là có số thứ tự còn biến mất thì không có số thứ tự đâu nha cậu hiểu không bây giờ thế này tôi muốn cậu chia tay ngay với con trai cái tôi trong này á là 100 triệu cậu có thể xài cậu có thể dùng để học và học cho tới nơi tới chốn rồi kiếm cô nào phù hợp chứ con gái tôi thì không thế nào làm bạn với cậu được và gia đình tôi cũng không đồng ý như vậy nha à, sao cậu ra trường là bây giờ cậu mới 21 tuổi như vậy là cậu học mấy năm nữa dạ. bây giờ cậu quen với con gái tôi rồi làm sao nó cũng vẫn còn phải đi học tôi muốn cho nó học cho nó xong cho nó tập trung vào việc học với lại tôi nói rồi cậu cũng xứng đáng với lại gia đình tôi dạ. cho nên là quên đi tôi chỉ cần cho người đi tìm hiểu là là một buổi là xong ừ. bây giờ đã ở quê vào trong này không nhà cửa là ở trọ rồi lo đi học làm thêm thì được bao nhiêu đâu mà lo cho con gái tôi bây giờ là 100 triệu cậu có thể là dùng việc này cho việc học học tới nơi tới chốn rồi sau đó tính ha ok <laughs> con gái tôi <laughs> tôi biết đó chứ cái điều là nó còn nhỏ quá cho nên nó ngây thơ à, có khó xử gì ở đây là có tiền cậu lấy tiền cậu đi học cậu tập trung cho việc học rồi sau đó kiếm cô bạn nào cùng quê về quê lập gia đình là được cầm lấy và chia tay con cái tôi tập tức xem ừ. xem đi cậu lấy ra cậu đếm đi cậu cứ lấy ra lại nếm lấy tiền ra lúc đầu bọn con đến nay bọn con cũng đi xe lái thì con nghĩ là chắc là cho con là từ hôm nay chú về rồi lúc hôm nay mà con chắc cũng con cũng không có làm ừ. này không cần đâu cứ nhận tiền rồi ấy tôi sẽ chờ cho con gái tôi về con có sự đi ra không biết nói gì luôn có xử à, vâng. rồi ok rồi nhận tiền và gặp con gái tôi rồi sau đó là trong ngày hôm nay dứt khoát ngày mai là không gặp nữa ok rồi, vào tiền vào Tôi à, khuất mặt một xíu nhưng mà Nhưng mà tại sao lấy tiền? Vì tiền nhiều mà chị Kiểu... Tiền nhiều mà Rồi sao? Tiền nhiều thì nhiều sao thì... tay ta nói không? Tất nhiên là không rồi Tại vì có thể lấy tiền nhưng mà xong về vẫn nói chuyện với bạn gái lại một cách bình thường thôi sao đâu thực ra thì có căng không có cảm giác như thế nào dạ rất là sợ tại vì đây là lần đầu tiên mà gặp phụ huynh đây bấm hơi lâu tí à. <laughs> thấy ôm bạn đó cái đi bạn sắp tim bắn ra ngoài rồi đó <laughs> dẫn đi ăn đi dẫn đi ăn là cảm ơn bạn nhiều nha dạ, bye bye cảm ơn hai bạn nha thôi thở đi thở đi chúc một ngày vui vẻ nha đừng, có giận đừng có giận bạn, bạn tâm nha nhưng mà bạn làm tốt hèn chi người ta giờ đến tuyển dụng đi chơi <laughs> thế bạn cảm giác như thế nào à, bạn cảm giác như thế nào dạ hết hồn hết hồn <laughs> có giận không đừng có giận nha bạn đã, bạn à, cũng đang run đúng không <laughs> nhưng mà bạn đi đi sao cho dạ vậy không phải à. ừ. à, bạn thấy sao bạn gái của bạn rất là dũng cảm <laughs> dễ thương dễ thương à cảm ơn hai bạn nhiều nha dạ đừng có giận nhau ủa giờ anh này là bạn em biết trước luôn hả chị biết nhưng không biết nội dung là gì chỉ biết là tham gia thôi chứ không biết nội dung để về cỡ con trai cũng dễ thương xin lỗi hai bạn nhiều nha dạ. không. bye bye dạ, cảm ơn dạ, cảm ơn <laughs>